đi tiếp đây mẹ đằng này cũng có một nơi buộc những cái thẻ quẻ gọi là quẻ bói quẻ bói đầu năm xin quẻ này tất cả đều được đeo lên các bạn thấy không? một nhánh của cây hoa anh đào cũng được treo các bạn nhìn cũng có thể nhìn được những cái tầm gửi nó leo trên cái cây như kia các bạn có thể đoán được tuổi của nó rồi rất là cổ cổ kính của cái khu như Đấy, các bạn nhật à, nắng này không biết có nhìn được không Đây. que này màn hình không nhìn thấy gì nắng các bạn tham quan này. Đây, cái cổng này không phải là bằng xi măng đâu nhé các bạn nhé tất cả đều bằng gỗ hết đấy kiến trúc là bằng gỗ hết các bạn nghe đấy, nhìn thơ gỗ đấy. đây là cái then cửa như vậy là tôi đã ra khỏi chùa tôi sẽ đi sang bên à, thành cổ và đi vào trong cho bạn thấy có gì bên trong đây các bạn nhìn nào cây gọi là tầm gửi chi chít luôn lên đến tận ngọn các bạn ạ thì phải đủ hiểu là nó cổ đến mức nào bao nhiêu tuổi Đây. đây là sau lưng của anh cổ mà tôi giới thiệu cho các bạn chuẩn bị đi vào cái ngôi thành đó nào bao quanh là sống sông hồ Đây, khu này làm review rất đẹp các bạn đẹp <laughs> nhìn thấy rêu rêu phong phủ để để biết tên gọi của nó thì chắc là các bạn cũng nhìn là cũng hiểu vì nó rất là cổ kính nên người ta gọi là thành cổ Cucrazo <laughs> đây là đường đường đi vào trong thành cổ những cảng tảng đá rất là to được xếp rất là chắc chắn Đấy, bạn ơi tường đá xây dựng toàn là bằng đá xếp thôi không xây gạch ngói như Việt Nam này. lâu không đi bộ đấy chim おおびっくりする向こう行こう向こうワイドエビかやだやだやだ帰るよだからここはおお 3 năm trước 3 năm trước một năm trước nhỉ tôi cũng đến đây một mình và ngồi tự chụp ảnh một mình trong khu vực này năm nay có một chút khác biệt đó là họ đã làm cái hàng rào tre này hình như mới có một ngôi tượng mới ra xem nó là cái gì à bây giờ nó làm đẹp rồi thay đổi rồi các bạn Nơi tôi ngồi chụp ảnh nó đã thay đổi rồi Biểu tượng samurai của Nhật hai kiếm sĩ samurai Kia ở đâu rồi? <laughs> Cái rụ này. Đấy, họ cũng tạo dáng để chụp giống biểu tượng này. ありがとう。ありがとう。あ、あの文に書いてる。m đây là nối vào trong chùa đây đây là cái bảng mà giới thiệu thành cổ nhưng mà không thể đọc được ừ. bạn nào đọc được thì đọc tôi quay cho một lúc tôi chụp này xem là có đọc được từ nào すいませんはですはい中です、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、は項目なおはようございます。はい、お城のみですと350円でございます。350円。はい。 あ、ごめん、お願いします。みでよろしいですか。はい。はい、パンフレット日本語でよろしかったですか。 <laughs> あ、ちょっとごめん。ですね、日本語、英語、中国語、中国語、韓国語ですね。多分日本語ちょっと分かる。 はい、ありがとうございます。Đây, vâng, bạn vé vào cửa là 350 yên